Và đây sẽ không phải là một bài nhạc buồn Bài nhạc này gửi cho em Baby em ơi nghe này Anh chưa bao giờ vui thế này Khi có em ở bên cạnh anh chưa bao giờ phải lo gì Bởi vì anh Được có ai nói là mê đôi mắt màu xanh của em về Anh cũng không thể giàu đi phải dùng lý do để che đậy Bởi vì còn tim anh không thể nói dối được em Tình yêu này của anh thì càng nghe càng là nhiều thêm Chỉ vì anh đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã, bởi vì em có thể nụ cười của em mà chưa có tim này của anh là em tất cả em cứ vô em mà xem không em là em chỉ vì anh muốn nói ra rằng là baby girl anh yêu em anh yêu em rất nhiều rất nhiều anh không thể nói ra bởi vì anh yêu em như em rất nhiều